là một chiến binh thể hình Đồng thời là một giám đốc Zimmer Với tinh thần máu lửa nhiệt quyết Chân thật vui nhộn Ách, như bắp chanh Không có đi qua đây xíu được đầu tư với kinh phí siêu khủng tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình yêu vô tập cả gói gọn trong duy nguyễn diêm phổ được ghi hình tại BBT quận 12 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành Chào mừng các bạn đến với trung tâm tiêm triệu đô của Duy Nguyễn tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 để đón xem giáo án Duy Nguyễn Diêm Phổ tầng 6 buổi tập đầu tiên chân mông đùi. Nhớ là một Zimmer đích thực và Zimmer tri thức thì hãy giữ gìn vệ sinh cho mình và cho cộng đồng trong cái đại dịch corona đi tập gym á mà không có tiền mua khăn chứ không có tiền mua bát thôi nghỉ ở nhà ngủ nha mấy em mấy đó luyện hoài nó cũng thành tài nữa mệt lắm các bạn mà coi cái môn gym mà rẻ rúng quá thì các bạn chắc chắn không thành công được trong lĩnh vực này 12 rep 12 rep số rep quyền thoại của làng thể hình nha đừng có banh cái háng rộng quá nó nhất thì kỹ banh háng ờ, rộng hẹp nó khác nhau nha mấy em lên cái này là cái như là mình vừa khởi động mà vừa tập luôn đó mấy em không phải giỡn đâu đúng không tụi em gánh đi nhiêu đây tạ thôi mà gánh đúng kỹ thuật mà 8 rep chết rồi lên tinh thần bất tử đâu à! lên mỗi bên 5 kg wow. lên hai ký rưỡi thôi mệt quá chóng mặt quá đuối rồi cây để làm gì ạ cái cây này không, này không phải là làm kiển đâu nha ba chỉnh lên xuống vô chỉnh rồi Ê căng rồi nha Chưa có tập cái máy này bao giờ Bà mẹ tập máy... chưa, chưa tập mà dám nhận tiền BT Tập máy Smith không à Cái gái này. Chưa tập mà dám nhận tiền BT hả BT có gì hả Căng rồi nha, căng rồi nha Thứ này thấy nhiều lắm nè Tối nhà mẹ khoe đít, khoe mông Đây, đây Đây Vô nhận BT Mấy chị mấy em tập như mình nha Đây cái này version nó hơi khác bên bình tân tí thôi có xạo hai phòng cho một máy nha năm năm tập không mệt la nó mệt lắm em ơi bây giờ nói xong rồi mình à, tập tiếp thì bt nó dạy mình còn mình tập rồ rồi bt làm cô đi cho mình nha chờ để tôi mướn có ba bốn trăm ngàn giờ thôi vô kiên tạ thôi làm mệt thêm nữa ba trăm ngàn giờ thế thôi mà nguyên tắc là chơi với Duy Nguyễn đó là cái đầu tính nha có mấy ông bố cái đầu mệt chết bà nội luôn nó đếm mày không được cái đầu là phải tính em em bài này là một trong những bài quyền thoại tập rất là đều nhóm cơ bài swat tụi em có thể bỏ nhưng mà bài này không thể bỏ nha bài này anh đánh giá là tầm quan trọng trong game một swat có khi buồn buồn anh làm biến swat tôi nó dành đó mày ơi vô cẩm cây ra đây bữa trăm hai chứ nhiêu Trời ơi ờ, Cái thằng media nó để cây này thì được à. Cái thằng ờ. BT mà để cây này tao chửi chọc đầu luôn mà nhìn kìa Nó đều không mấy em Nó để vậy người ta gánh người ta vẹo xương sao Vậy đứng sao ba Xích sang bên anh Xích sao nổi Ngon xích rồi Trời ơi Đầu không xuôi đuôi sao lọt mấy bé Mỗi okay. 50 kg làm khó rồi chết nè không được rộng chân quá nha mấy em tay phải nằm ở ngoài xong rồi đi qua đây xíu hai đây đây rồi ba set thứ hai nha một hai ba bốn năm năm chục ký nữa đây rồi tốt dạ. một dạ. mà có kinh nghiệm á là anh tập bài này giống như anh bị võ đan chọt á cũng tập sao nó có kinh khủng á hiểu không võ đan chọt và không có bơm máu không hồi nó được gì trơn má bởi vì bị võ đan chọt nguy hiểm hơn bị nga bị chụp hiểu chưa tức là bị chọt ghê bị chụp hiểu sao hiểu nha ờ chả hiểu mà cái gì bị chọt cái gì bị chụp sống động nam thiên thấy chơi à, deadlift đùa deadlift đùa sao mình tâm tư nghe nó nhẹ nhàng quá ha easy easy quá ha rồi easy for you vô lên có nổi không Ồ, ờ, em á mỗi bên có 10 ký à gì mỗi bên 10 ký thôi lý yes. mỗi bên 10 ký ừ, nhà ngủ đi vô tập bài này là phải có à, dây kéo lưng là không không một mới mới chịu được nếu mà không có dây kéo lưng thì sao anh không bây giờ gấu lưng thì ờ, giục cái tay chứ sao muốn giờ muốn giữ cái tay hay là muốn giục cái tay bao tay rồi dây gấu lưng nó chứ ờ, mất tạ này cũng rất là nặng nha mấy em chơi đùi sao mà chơi mất này thì ờ, giang hồ nó đếm đầu ngón tay thôi nó nói thiệt còn chơi bao đếp tinh này một cái đùng thì đó nó khác tao luyện về kỹ năng về sức mạnh độ tập trung phản xạ cơ nhanh còn cái này là mình tập trung về cơ mình hành hạ cơ mình hãm hiếp cơ nó một khoảng thời gian dài đăng đẳng là bảy rét đúng không căng lắm ATP nó đuối á mà muốn làm được chuyện đó thì phải tới phòng THOL tại vì phòng THOL là máy đẹp này nọ kia nhìn có động lực đúng không con người ta văn minh mà gái cũng đẹp nó nhìn cũng có động lực nữa mà phụ kiện đầy đủ mà tả thơm nữa mà hơn cái nữa là nó, sàn nó xịn nữa nó không có lắc nó không rung đúng không thí dụ như mấy em tập ở phòng 200 ngàn mà ta làm mặt bằng không kỹ ra salu nó không vô cán được á cái chỗ lồi chỗ lõm này đang đứng cái lật semi cái thấy mụ nghe rồi vô đi anh ủa không cho nói quảng cáo hả Vô nào nói hết sức hết điều cao bây giờ Cái đó là nghệ thuật câu giờ đó ba Mệt thấy bà nội hà Lên Một Hai Ba Này Bốn điều đó minh chứng cái gì điều đó minh chứng là là đàn ông cũng có những phút yếu đuối nước mắt đàn ông không rơi từng giọt mà đổ từng dòng như sông mekong quê tôi bánh tre nha tới năm trăm ba mươi lăm đây khu tập nghiệp nha phòng bao vip chủ bao vui luôn siêu đầy loại nhiều không anh nhiều mới ăn chứ đừng có đứng ở ngoài mà mà, mà nó ẩu mệt quá phải uống ra bậc cao thôi Yeah! Dạ. lì lì lì không lì nữa mệt quá thôi ơi cái máy này giả mang lắm rồi xong kết thúc phần à, bonus với tập đùi trên này xuống dưới chúng ta đi cardio recovery và kết thúc buổi tập đầu tiên ngày hôm nay ờ, cơ mông cơ đùi cố gắng làm em đến đây tập đi anh bảo kê cho ta dắt anh ở mãi trên vòng tròn lương xa chia đời em xa bốn góc ưu phiền anh chỉ xin được chiếm lấy một miền một phần nhỏ đủ quyền anh ngư chi anh sẽ vẽ lên một đường